Đây, xin tổng kết với mọi người Đây có khoảng một ờ, tiếng rưỡi cả bắt cả chơi Cả bắt cả chơi Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Hôm nay á, tụi mình sẽ đi bắt uh, ngao ở Nelson Bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị lên đường Mình sẽ quay lại vlog cho mọi người xem Mời mọi người cùng theo dõi với tụi mình nha Xin chào các bạn Mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki YNK Adventure Đến với channel của tụi mình Các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Thì cái chuyến đi này của tụi mình á là tụi mình đi ba xe. Xe của mình này, rồi hai xe phía trước mình nữa thì để cho cái tiền trong việc ờ, liên lạc với nhau á thì uh, tụi mình sẽ liên lạc qua cái radio này đó trên xe mình cầm một cái rồi mình ờ, đưa cho hai em của mình ở phía trước một cái cầm tay mua xe một cái cầm tay để liên lạc cho dễ rồi bây giờ mình thử test radio trước khi đi nhá Chiến ơi nghe không em ơi Em nghe lên ơi Ok Ben nghe không em ơi Em nghe lên đây Rồi lên đường nhá. à, Lên được chưa được chưa hả Ok em Rồi bây giờ tụi mình sẽ lên đường nhá anh ghé cô cô đồ xăng kìa nhá 10 giờ mở cửa bạn đâu mở sớm mà 6 giờ sáng mở rồi nó tên là gần, nó tên là gần nhau đây tụi mình mới ờ, chạy ra cây xăng của Costco để đổ đầy xăng để uh, chuẩn bị đi Nelson đồ xăng ở Costco thì à, cái xăng này cái xăng mới á cho nên à, vừa sạch mà vừa tiết kiệm hơn so với ở ngoài nữa mà nhất là xe mình đổ dầu này thì nó rất là rẻ luôn à. giá dầu hiện tại là một đồng 48 còn giá xăng là một đồng 42 xăng 91 Rồi bây giờ tụi mình chuẩn bị lên đường đi nào sân đây Hẹn gặp mọi người nha Tụi mình mới dừng lại ở đây Đây là cái chỗ Information Center này để tính mua đồ souvenir Mấy cái đồ à, huy hiệu hoặc là mấy cái dàn áo quân á Mà nó đóng cửa mất rồi Buồn ghê Tại mình đi qua mấy cái thao là mình hay ghé mấy chỗ này Tại trong này hay bán mấy cái huy hiệu gắn trên mũ hoặc là mấy cái logo của cái địa điểm này để dán lên trên áo nhưng mà hôm nay là đóng cửa mất rồi thôi để dịp khác Đấy, đợt này đang uh, Noel đang Christmas ở Úc cho nên vẫn còn uh, à, cây thống có ông già Noel đựng này ông già Noel uh, đi giao qua xong rồi mệt quá về đây đừng nghỉ này <laughs> quay cho mọi người coi này nghe <laughs> thấy chưa <laughs> ok rồi thì tụi mình bây giờ chuẩn bị lên đường đi tiếp sẽ có gì ờ, mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem ở cái chỗ nghỉ chân này á thì có mấy cái chỗ ờ, nghỉ ngơi trong này có cái chỗ nướng barbecue luôn này À em, đi đâu vậy? Đây là youtuber nổi tiếng uh, Chili LS Đủ, hôm nay có dịp gặp nhau hả? Dạ, hay quá ta Trời, trời em tính đi đâu? tính đi uh, Nelson bắt Nghêu Đấy con em Tụi em đi chung đi bắt Nghêu Có gì hả? Ờ, à, anh ờ, tính đi Uluru mà nghe mày đưa đi Nelson thôi anh quay lại đi Nelson mày về để cho vui đi chung đi đi chung đi chung cho vui ha ok trên đường đi thì tụi mình có nghỉ lại ăn trưa ở nơi cái tiệm bánh pie này nè King Pie chưa đó giới thiệu cho mọi người mọi người ai mà đi qua đây á ăn thử nhá lên xong đi bắt luôn Bánh pie của nó này Cắn một phát cho mọi người xem thử nhá ừ, Ngon, giòn rồi bây giờ tụi mình ăn xong Tiếp tục đi Xin chào mọi người Thì tụi mình đã tới à, Nelson Đây là cái bãi biển mà tụi mình hay đi bắt pipi ở đây Đó hôm nay ở đây rất là đông luôn Trời nắng đẹp Nhưng mà rất là đông Mình mới tới thì mình mới à, bôi à, kem chống nắng Đây người luôn Mọi người nhớ nha kem chống nắng rất là quan trọng nha Đây mình sẽ quay cái cảnh cá bạc cho mọi người xem nó đông như thế nào nha Đây, thấy chưa? Lúc này chắc tầm 12 à, rưỡi 1 giờ á Mà đóng trên này Xe đầu tuốt từ ngoài kia lên này Đó Qua trời qua đất luôn Đây Đấy Rồi Tới đây mình sẽ quay cho mọi người xem một số cái thông tin nha Ở cái bãi đầu xe này nhá. kể chung với đám Việt Nam alo alo alo, alo. <laughs> hôm nay mình đi á thì mình à, thấy à, rất là nhiều group Việt Nam ở đây thì à, không biết là không biết là là ở đây có ai từ Wild cái Adventure không thì mọi người comment ở dưới bình luận cho mình biết với nha đây đây là cái bảng thông báo này trời nắng quá không biết mọi người có đọc được không đấy ok rồi còn đây là thông tin thông tin về bát ngao ở vùng biển này đó là ở viên đất bái á, là chỉ được hai lịch với vỏ đấy nha, hình như là vậy còn ở đây là được 5 lịch với vỏ này còn không có vỏ á, là một lịch yeah. À. và chỉ được dùng hand và chân thôi không được dùng bất cứ à, vật dụng nào cả mà ờ, giống như kiểu mấy cái đồ nhựa này nó hoặc là mấy cái sàn nhựa đồ chơi trẻ em cũng không được nhá tuyệt đối không được nếu mà bị phát hiện là một là bị người ta la mắng hai là sẽ bị phạt á, chỉ tay và chân thôi đó rồi nhớ kiểm tra license xem ờ, của mọi người còn hàn không nhá đó đây tất cả thông tin là ở đây rồi mọi người nhớ kỹ nhá và nhớ là bắt ờ, đúng số lượng người ta cho phép chứ đừng bắt quá mà còn kiểm tra là bị phạt nặng nhá tại vì những cái chỗ này á, là dân châu Á như mình này là đi nhiều cho nên là người Tây người ta để ý rất là nhiều cho nên là mình nhớ làm đúng luật thì sẽ không bị người ta kỳ thị và không bị người ta ghét nha mọi người với cả là mình làm như vậy thì sẽ bảo tồn um, giống loài để mà sau này ừ, những năm tới mình còn đi chơi con con có thứ để vui bắt này chứ đúng không với một người mà năm ký như thế à năm lịch như thế này á là rất là nhiều rồi cho nên là mọi người cứ bắt đúng số lượng cho phép là là, là được nha chứ đừng bắt quá nha với cả mình cũng muốn chia sẻ thêm là à, cái việc mình chia sẻ những cái location mà đi săn bắt à, hải lượm như thế này cho mọi người á là để cho mọi người có đi, điểm đi chơi cho vui với gia đình bạn bè đó thì nhiều người cũng um, nói mình là uh, chia sẻ như thế này á thì sẽ uh, coi như là chỉ điểm cho mọi người cái chỗ để mọi người bắt tới nhiều và rồi sẽ uh, tuyệt chủng cái giống loài loài này nhưng mà thực ra mọi người phải nghĩ uh, cái hướng tích cực hơn là mình chỉ như thế này mình khuyên uh, mọi người thì ít nhiều á 10 người ba bốn người nghe những cái lời mình khuyên và bắt đúng số lượng cho phép là mình vui rồi còn hơn là mình à, không chỉ mà người không không biết chỗ đi chơi rồi ừ, có những bạn không không biết là uh, phải bắt đúng như vậy còn không sẽ bị phạt thì người ta cứ làm bình thường thôi á thì thành ra lại lại không tốt đó thì mình mong muốn là mọi người sẽ uh, làm đúng những cái gì mà người ta đưa ra thì uh, không ai sẽ ghét uh, dân châu Á từ mình hết ok mọi người đây đây là nhóm tụi mình hôm nay đi bắt uh, ờ, PP ở Nelson đây thì hôm nay có YK Adventure đó và bên này là có VP ok phía sau mình Chili rồi bây giờ tụi mình sẽ khởi hành một quang đâu anh quang nữa à, thêm quang nữa ta anh dần bỏ đi rồi rồi bây giờ tụi mình sẽ khởi hành một chuyến đi hành xác đi bộ ờ, khoảng cỡ hơn 30 phút dưới cát trong trời nắng này thì mình sẽ lấy à, drone ra và cho mọi người xem nhá lần đầu tiên mà tụi mình à, đi ở đấy á <laughs> thì mình không thấy những cái à, trolley như thế này bon bon ở trên biển <laughs> nhưng mà sao chuyến này đi á không những gia đình mình mà những cái người mà mình thấy người ta đi ở đấy á sắm <laughs> đi xe này rất là nhiều thì không biết tại vì sao nhưng mà phải công nhận là nó rất là khỏe nha mọi người có cái này đỡ lắm á đây thì mọi người cứ đi theo cái lối mòn từ nơi cá phạc xong rồi đi ra bãi cát trước bãi cát ở ngoài biển trước xong rồi ra tới đó thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nhá lần này là mình sẽ quay video hướng dẫn cụ thể cho mọi người luôn rồi để anh check một tay cho, cho đỡ này đó cái trolley này thì bị cái là đi qua mấy cái cầu thang này thì hơi cực này thấy chưa? may quá đợt đi chuyến này á mình có nhờ hai thanh niên Sức dài vai rộng Thuế Thuế Đấy Hai thanh niên này là chút nữa phải đụt lót một người là năm lịch uh, ngao <laughs> Thấy không? thấy nghe năm lịch ngao này đi hung hồ lên nữa đây Mọi người xem một quả lên dốc này Rồi cái trolley này Nói hơi tục nhưng mà đẩy loi khu á <laughs> Nhưng mà chút nữa đi dưới cát là phê luôn á Không có cái này là sách đồ là chết Đây biển ngoài này đây nè mọi người Thấy sóng biển đạt chưa Đó Đây thì từ cái chỗ này á Mình sẽ đi thẳng xuống đây này Xong rồi bắt đầu á Từ chỗ này á Mọi người đi qua phía bên trái này Đi phía bên này Mà đi á Là Phải hơn 30 phút Cuộc hành xác Chuẩn bị bắt đầu Wow hôm nay gió quá trời luôn Đây này đi qua phía bên này này uh, Gió hôm nay trời nóng nhưng mà gió lạnh lắm Hơi Mọi người chú ý đi ra ngoài biển này Thấy trời nắng nhưng mà nhớ mang thêm cái áo khoác Để trên xe này cho chắc nha Chứ không ra ngoài này một hồi mà Ngâm nước á Trời ơi Nó lành lắm Cái car park cái chỗ đầu xe mà tôi mình đi á, là ở, ở trên kia nhá Xong cái đi xuống đấy á Là đi vòng qua bên này này Đấy Đi thẳng tới phía đầu kia Xa tụt mù Phải hơn 30 phút chắc ăn á là mọi người sẽ phải ấn đồng hồ nhá cho chắc nhá mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bắt pipi ở neo sân nhá thì các bạn chỉ ngồi xuống như thế này xong rồi đợi sóng biển nó lên á thì khi mà nước ờ, biển nó rút xuống thì bắt đầu đó đó ngáo á, nó sẽ uh, lôi ra ngoài mặt đất và ờ, ngoài cát đó thì các bạn chỉ cần mò mò phía dưới móng á tại lúc đó là cát ở dưới đó nó chảy xuống rất là nhiều đó thấy chưa mình chỉ cần mò mò mò thôi là được hai ba con rồi bắt rất là dễ dàng chứ không cần phải là lồi ra nước sâu nhá đó cứ ngồi mò như vậy thôi đấy thấy chưa và số lượng ngáo nhiều lắm cho nên là những con nào mà các bạn cảm thấy mà vừa đó những con đó rất bự này những con nào đó con này bự này những con nào mà vừa thì bắt còn những con nhỏ quá thì các bạn thả ra cho nó lớn lên đó tại vì chịu khó đi xa đó thấy chưa là là rất là nhiều luôn nhưng mà phải chịu khó đi xa đi xa ít nhất á là cỡ khoảng 35 tới 45 phút là sẽ sẽ ờ, kiếm được rất là nhiều ngao luôn này con này chuẩn bị này đó một tay mình mò thôi mà qua trời rồi này thấy chưa cát nó còn còn còn đẩy mấy cái con bb này ra này đó cho nên là bắt rất là vui luôn không không có khó khăn gì hết luôn á cho nên là mọi người chịu khó đi xa thì cái thời gian mọi người bắt á nó sẽ rất là nhanh bắt trong vòng cỡ khoảng một tiếng rưỡi hai tiếng á là đây một cái chầu cái số năm lít này đây số này số mình sai năm lít này đó thì mang cái số này đi mình mua bẩn mình thì sai cái số này á mình người ta người ta thấy á thì người ta sẽ biết là mình bắt đúng cái số lượng cho phép chứ không phải là bắt thêm à, còn những người người ta sẽ sai những cái số 20 lít á thì sách ở trên cản rất là nặng và mệt đó thì thay vì như vậy mình mua hẳn cả cái số 5 lít này bắt mấy người tây người ta thấy người ta không than phiền thì mình đi chơi lại vui chứ mặc dù mình làm đúng luật mình dùng cái số 20 lít mình mình bắt có đúng là là 5 lít đi nữa thì người ta nhìn vào người ta cũng sẽ nghĩ là mình bắt nhiều hơn thì uh, làm cho cái cuộc đi chơi của mình uh, sẽ mất vui đấy mọi người thấy chưa cứ sóng biển lên cái mình mò mò cái là cứ có ngao lên bắt chứ, chứ không sợ có ngao đâu cho nên á uh, mọi người xem video mà mà ai mà còn chưa rõ cái địa điểm mà đi bắt ở đây á thì nhớ liên hệ với mình thả bình luận để mình biết nha Đây xin tổng kết với mọi người Đây có khoảng một tiếng rưỡi cả bắt cả chơi Tụi mình đi 7 người Rồi hôm nay à, tụi mình bắt sơ sơ như vậy Từ ngày mai thì ra đây chơi tiếp Sao mình Sao mình á? Ừ. Cá hồi Cá hồi Úc Thấy không? <laughs> lần đầu tiên câu cá biển lần đầu tiên câu cá biển luôn một người con salmon <laughs> bạn cuối cùng kết thúc chuyến đi à, đi bắt à, ngáo ở Nelson thì à, thực đơn à, sáng nay <laughs> lúc này là một giờ sáng hả yeah. Dạ. yep có à, ngao sao ito ngao nướng mỡ hành và ngao xào me đó có quầy luôn rồi bà chị bò chết chưa thì à, nhân tiền đây thì à, cái Adventure vậy là Chili Chili và VB Family à, xin gửi lời à, chúc sức khỏe tới mọi người chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và điều may mắn Cheers. Cheers. Oh. rồi xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo và những chuyến đi tiếp theo cảm ơn mọi người đã theo dõi tụi mình <laughs> trong một năm qua xin tạm biệt mọi người